mình sẽ làm một cái video rất là ngắn để nói về việc uh, vẽ trang trí màu nên chọn màu bột hay là màu poster vì có một số bạn thắc mắc là tại sao các bạn ấy lại thấy uh, có người thì vẽ bằng màu bột này có người lại vẽ bằng màu poster cho nên các bạn lăn tăng là không biết uh, nên chọn cái nào mới đúng Vậy thì để làm rõ vấn đề này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem hai màu này là hai màu như thế nào nhé mình làm một hộp màu bột có ghi tên chính chủ là mình đây các bạn cứ ghi như mình thì đố đứa nào mà dám lấy bây giờ mình sẽ review một chút về cái hộp màu bột này nhé ở đây mình có một cái à, tay cầm này các bạn có thể xách đi được nhiều nơi nè trên hộp có hai cái chốt để đóng mở hộp và bên trong tất nhiên là có các ô để chứa các bột màu rồi đây mình có 24 màu tương xứng với 24 ô màu sắc mình có khá là đa dạng đầy đủ nóng lạnh và màu sắc khá là bắt mắt và đúng như tên gọi thì cái màu này là màu ở dạng bột ví dụ như các bạn xem đây màu rất là nhuyễn ha Vậy thì màu này nó sẽ phải pha như thế nào? Chúng ta sẽ cần một uh, vài cái món như sau Thứ nhất là một ít nước này thứ hai là hồ nước và cái thứ ba là một ít cồn đây là cái hỗn ờ, hợp mà chúng ta không thể thiếu nếu như các bạn muốn màu của mình ờ, nó ăn chắc lên mặt giấy và còn nữa cái màu này có một số màu nó rất là khó tan cho nên các bạn cần đến một cái bay để trộn và ờ, nghiền màu cho thật nhuyễn trước khi tô lên bài cho đẹp bộ sưu tập màu poster của mình đây Màu này có rất là nhiều hãng sản xuất Tuy nhiên mình ưu tiên sử dụng hãng Pantel Bởi vì à, màu của hãng này khá là à, đa dạng này Chất lượng ổn định mà cái giá thành cũng rẻ nữa Bản chất cái màu poster cũng chỉ là cái à, màu bột pha sẵn thôi Cụ thể là màu đã được làm nhuyễn bởi hỗn hợp keo và nước Cho nên màu rất là dẻo Mình sẽ cho các bạn xem một ít nhé Này nha, rất là dẻo nè Khi sử dụng các bạn chỉ cần pha cái à, màu này với một ít nước để cho màu rã ra cho dễ tô là được thì trong bộ sưu tập của mình á, ngoài việc là mình mua các màu trong hộp bán sẵn thì à, mình cũng tìm mua một số màu bán lẻ khác để cho cái palette màu của mình nó trở nên phong phú hơn chẳng hạn như hai cái màu này mình đang cầm trên tay đây là màu số 66 và màu số 4 đây là hai cái màu mà mình rất là thích xài và mình thường xuyên xài nó mình vừa giới thiệu sơ qua về hai màu bột và màu poster thì chắc các bạn cũng đã hình dung ra được hai màu này nó có một cái sự khác nhau nho nhỏ về thứ nhất là chất này thứ hai là về cách pha màu này tuy nhiên hai màu này nó đều có chung một cái đặc điểm đó là đều pha và tô được lên trên mặt giấy vì thế hai màu này đều được ưu ái sử dụng trong bộ môn tranh màu đặc biệt là môn trang trí màu của chúng ta mình sẽ lấy một ví dụ minh họa cho các bạn dễ hình dung hơn nhé chẳng hạn như là nhiều năm trước đây tại trường đại học mỹ 2014 vẫn sử dụng màu bột để đi thi môn trang trí màu. Tuy nhiên, sau này trên thị trường thì màu poster ngày càng phổ biến và các thí sinh nhận thấy cái sự tiện lợi của màu này trong việc là giảm thiểu thời gian pha trộn và nghiền màu như là màu bột mà cái hiệu ứng mang lại khi mà tô lên mặt giấy cũng na ná như là màu bột thôi. Vì thế, sau này các trường nghệ thuật ở các tỉnh phía Nam ngày càng sử dụng rộng rãi chất liệu màu poster này trong việc thi cử. Tuy nhiên các trường ở à, các tỉnh phía Bắc thì à, vẫn giữ truyền thống là sử dụng màu bột để à, thi cử môn trang trí màu. Đây trở thành một cái đặc trưng của các trường này luôn rồi. Các bạn có thể kiểm chứng lại thông tin của mình đưa ra coi có chính xác không nhé. Mình là người đã từng sử dụng qua cả hai màu này trong việc vẽ tranh trang trí màu thì bây giờ mình sẽ đưa ra một số cái cảm nhận cá nhân của mình để các bạn thêm tham khảo. Trước đây mình cũng từng học sư phạm mỹ thuật thì trong suốt những 3 năm biệt đó là cái pha màu nhanh và cái màu giữ được độ tươi lâu có những bài mình để tầm 3 4 năm mà khi nhìn lại thì cái độ tươi của nó cũng giữ được tầm 80 phần trăm so với ban đầu còn màu bột thì mình thấy à, cái à, pha màu nó hơi chậm và cái độ giữ màu của nó nó kém hơn so với màu poster tuy nhiên nếu có ai hỏi mình thích vẽ trang trí bằng màu nào hơn thì mình xin trả lời ngay nhìn lâu thì càng thấy thích mắt hơn các bạn nên nhớ rằng một bột là màu gốc các màu khác cũng chỉ từ một bột mà ra chẳng hạn như là màu poster đây cũng chỉ lấy từ một bột cộng với các hỗn hợp khác mà thành cho nên các hãng sản xuất nó sẽ sản xuất có giới hạn số lượng vì thế màu poster nó không thể nào phong phú màu sắc hơn là màu bột được tổng kết lại thì vẽ trang trí màu bằng màu bột hay là màu poster đều được cả quan trọng là ở sở thích màu nào